Cuộc gọi làm chấn động cả thế giới, bí ẩn nào của thế kỷ 21 được tiết lộ. Một cuộc gọi làm chấn động hàng triệu người, một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất của thế kỷ 21, bí ẩn về hố không đáy, đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các nhà báo. Tại sao quân đội lại nhúng tay vào chuyện này? Thế lực nào đã tìm mọi cách để che giấu thông tin về sự tồn tại của nó? Những sinh mệnh kỳ dị và lời cảnh báo nào đã được đưa ra dành cho con người? Xin chào quý khán thính giả của kênh Duyên Vạn Cổ. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu hồ sơ bí mật của hố không đáy, nổi tiếng nhất trong thế kỷ 21. Câu chuyện bắt đầu trên đài phát thanh Coast to Coast AM một chương trình trò chuyện đêm khuya trực tiếp với hơn 10 triệu thính giả trên khắp thế giới. Chủ đề thường hay được thảo luận là những sự kiện kỳ lạ và bí ẩn xảy ra trong suốt cuộc sống của chúng ta. From the high desert and the great American Southwest, I bid you all good evening and or good morning wherever you may be across this great land of ours. Vào năm 1997, người dẫn chương trình Art Bell đã kể rằng anh ta đã nhận được một bản tin fax từ một người đàn ông có tên là Mel Waters. Trong bản fax, Mel đã đề cập đến một chiếc hố bất thường không rõ nguồn gốc trong sân nhà của anh ở Manastas, Washington. Bức thư mà Mel gửi cho Art có nội dung như sau. À thân mến, tôi viết bức thư này để xem liệu tôi có thể nhận được sự giúp đỡ từ bạn hay không. Thính giả rộng lớn đang lắng nghe chương trình này nữa. Tôi sống ở một vùng nông thôn phía đông Washington, ở gần Manastas Ridge. Trong khuôn viên của chúng tôi có một cái hố và giống như những người chủ trước của nó, chúng tôi cũng ném rác của mình vào hố này. Bất kỳ ai cũng cho rằng hố này đã ở đó từ rất lâu về trước. Nó có một bức tường trắng bằng đá xung quanh và chúng tôi đã đặt một cánh cửa thép bên trên để ngăn không cho bất kỳ ai rơi vào đó. Như chúng tôi đã nói ở trên, mọi người đã quen vứt rác xuống chiếc giếng đó trong rất nhiều thập kỷ. Có thể kể đến như đồ đạc, rác thải gia đình, bò chết, mảnh vụ xây dựng – Vấn đề là tôi đã phát hiện ra rằng chiếc hố này không bao giờ bị lấp đầy. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu tò mò và thực sự bị ám ảnh. Tôi quyết định bắt đầu thử đo độ sâu của nó. Tôi dùng 3 ống cuộn dây cước dài khoảng 1.371 mét để thử xác định độ sâu. Sau đó tôi tiếp tục mua dây câu với số lượng lớn. Tính đến nay tôi đã thả xuống đó khoảng 24 km dây mà vẫn không chạm tới đấy. Vợ của tôi đã làm việc tại khoa địa chất của một trường đại học địa phương. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của các học giả chuyên nghiệp, xác định xem chiếc hố này rốt cuộc sẽ sâu đến đâu. Về cơ bản, tôi thấy nó không có gì đặc biệt lắm ngoại trừ hai điểm sau. Thứ nhất, những con chó của tôi rất sợ và không dám lại gần chiếc hố đó trong phạm vi 35 mét. Thậm chí, cả khi bị ép, chúng nó sẽ bới đất tại chỗ đó và không lại gần. Thứ hai, những con chim không bao giờ đậu trên tường trắng hoặc cửa kim loại trên giếng, không có một con vật nào tiếp cận nó. Còn một điều kỳ lạ nữa là khi tôi hét thật to vào trong giếng, không có bất cứ tiếng vang nào vọng lại. Mà quả thực tôi cũng chưa bao giờ nghe bất cứ thứ gì chạm vào đấy khi ném vào. Có lần chúng tôi đã ném vào một chiếc tủ lạnh cũ nhưng không nghe thấy tiếng nó chạm đáy và cũng không có tiếng va chạm văng tung tóe hay là tiếng lạo xạo nào cả. Tôi hy vọng thính giả trên đài có thể giúp giải thích điều bí ẩn này. Dựa trên các phép đo của tôi cho đến nay, tôi tự hỏi liệu đây có thể là chiếc hố sâu nhất trên trái đất hay không? Ký tên Mel Waters. Lần xuất hiện đầu tiên ngay sau bức thư đó, Ortberg đã mời Mel xuất hiện trên chương trình radio của mình và đây cũng chính là thời điểm Mel giới thiệu với thế giới về điều sẽ trở thành một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất của thế kỷ 21. Mel Hall Cuộc nói chuyện qua điện thoại này từ Allenbrook, Washington, cách nhà của Mel 80 dặm. Mel cho biết rằng anh ta đã mua mảnh đất này từ một vài năm trước và chiếc hố vẫn luôn ở đó. Tất cả mọi người trong khu vực, kể cả những người hàng xóm đều biết khá rõ về chiếc giếng này và thường xuyên dùng nó như là hố đổ rác. Mọi người ném tất cả các máy móc hạng nặng bị hỏng, rác rưởi, đá và một trong những trường hợp có cả một con chó chết. Đúng vậy, câu chuyện là có một người hàng xóm của anh vừa mới mất đi một trong những con chó yêu quý. Nhưng thay vì chôn cất con vật cưng của mình một cách tử tế, người hàng xóm này lại quyết định sử dụng chiếc hố tiện dụng này làm mộ cho con chó của mình. Và cứ thế thì anh ta đã ném con chó đó một cách nhanh chóng. Một điều kỳ lạ bất ngờ đã xảy ra là chỉ vài ngày sau, những người thợ săn đã nhìn thấy con chó này của anh ta chạy như mưa bay ở trong rừng. Hàng xóm này của Mel cũng xác nhận rằng đó chắc chắn là con chó của mình vì anh ta nhận ra chiếc vòng cổ. Anh ta cũng nói rằng con chó mặc dù không hề hấn gì nhưng không trả lời lại bất kỳ tiếng gọi hay huýt sáo nào của mình. Nó chạy như thể nó đang đi săn vậy. Nhưng làm thế nào một con chó đã chết lại xuất hiện ở trong rừng? Tôi cũng thấy điều này thật khó tin làm sao. Những thí nghiệm đầu tiên Điều thốt lên là sau khi trình sóng trò chuyện, mèo đã nhận được rất nhiều lời khuyên hữu ích từ thính giả trên khắp thế giới, như là nên dùng laser để đo hay là sử dụng radar để dò tìm khoảng cách. Thực tế thì mèo đã thử đo độ sâu của nó. Sau khi thả những dụng cụ nặng vào lỗ và không nghe thấy tiếng nước hay là âm thanh gì, mèo đã bắt đầu cảm thấy tò mò hơn và anh đã quyết định làm một bài kiểm tra. Mèo đoán rằng chiếc hố cũng có thể chứa đầy bùn hoặc là bột rác, do đó nó mới không có âm thanh hoặc là tiếng vang. Vì vậy, anh đã buộc một vài viên kẹo là serve vào đầu dây câu và hạ nó xuống hố. Nếu kẹo tan hết thì chứng tỏ lập luận của anh đã đúng. Ở dưới có nước. Sau khi dây câu của mèo đã cho xuống hết, anh ta đã kéo nó lên thì thấy chiếc kẹo vẫn còn nguyên. Thí nghiệm tiếp theo, Mel đã mua vài cuộn dây câu và buộc một cục chì nặng vào đó. Từ từ anh ta đã hạ dây cáp xuống, hết ông này đến ống khác cho xuống hố, nhưng không có gì xảy ra. Chiếc hố cứ ăn theo dòng. Một lúc sau mèo dừng lại, anh ấy phát hiện ra rằng mình đã hạ khoảng 24 km dây vào hố, nhưng vẫn chưa đi đến đáy. Cứ như nó không có điểm kết thúc vậy, ngay sau đó, Mel đã liên hệ với Art để giúp mình đánh dấu độ sâu của chiếc hố vì chỉ có mình anh ấy thì rõ ràng là không thể nào tìm ra câu trả lời. Odd cũng đã gợi ý rằng nên hạ một tình nguyện viên xuống hố bằng rộng rộng, nhưng Mel không đồng ý vì anh ấy sợ rằng những điều bí ẩn xảy ra gần nó có thể gây hại đến bất cứ tình nguyện viên nào. Mặc dù lúc đó cũng có người chủ động gọi cho anh xin làm tình nguyện viên, nhưng Mel nhất quyết không đồng ý. Anh không muốn mạo hiểm và chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì xảy ra ngoài ý muốn. Thế nhưng thực hài hước làm sao, Mel đã thừa nhận rằng anh ấy sẽ nhảy xuống hố nếu được chuẩn đoán mắc một căn bệnh nguy hiểm nào đó và anh ta tin rằng chiếc hố này có chứa sức mạnh bí ẩn có thể giúp anh ta trẻ lại. Ngoài ra, Mel còn tiết lộ rằng chiếc hố này có thể ảnh hưởng tới những thứ trong môi trường xung quanh nó. Động vật sẽ tránh xa nó, nhưng thực vật mọc gần đó lại cực kỳ tươi tốt. Hơn nữa nếu đem những cái đài đến gần đó thì nó sẽ hoạt động không bình thường và bắt đầu bắt sóng sang tần số nào đó khác. Cuộc gọi cứ tiếp tục như thế trong đêm với những người gọi đến để giải thích sự việc kỳ lạ này. Mel's Hall khi đó là chủ đề được bàn tán hàng đêm của hàng triệu người và nó sẽ vẫn là chủ đề bí ẩn được nhắc đến trong nhiều năm tới. Sự nhúng tay của chính phủ như vậy, cuộc gọi đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ trong vòng một tiếng đồng hồ và nó làm cho Mel bị mắc kẹt ở Ellensburg trong một vài ngày trước khi trở về nhà. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau buổi trò chuyện, trong bản phát thứ hai gửi cho chương trình radio, Mel đã thông báo với Ark một điều tồi tệ đã xảy ra với mình sau cuộc gọi đầu tiên. Uh, after, after the show, on Friday night, I went out there and uh, and uh, noticed uh, there were some some helicopter <laughs> activity around the property. There was further helicopter activity the next day. Uh, and so I figured that uh, clearly uh, somebody out there listens to your program. Right. Mel trở về ngôi nhà của mình ở Manastat. Tuy nhiên, khi gần đến nhà thì anh ta phát hiện ra các nhân viên quân sự có vũ trang đã chặn giữa đường và ngăn cản không cho anh vào khu nhà của mình. Có lẽ là quân đội đã nhận ra điều gì đó và họ muốn chiếm chiếc hố này cho riêng mình. Họ đưa ra lý do là đã có một chiếc máy bay rơi xuống đất, nhà của anh ấy và hiện giờ cần phải điều tra. Tuy nhiên Mel không nhận thấy bất kỳ một làn khói hay là mảnh vỡ nào ở gần địa điểm. Mel không nhận thấy bất kỳ một thông tin nào khác. Thay vào đó thì theo nhiều miêu tả của anh, anh đã nhìn thấy những người đàn ông mặc bộ đồ màu vàng, có lẽ là bộ đồ bảo hộ di chuyển quanh vùng đất đó. Mel yêu cầu được nói chuyện với người phụ trách và họ cũng đưa ra câu chuyện tương tự. Họ còn đe dọa anh một cách xảo quyệt và ngụ ý rằng mảnh đất này không nhất thiết phải là tài sản của anh và họ có thể dễ dàng lấy nó đi với lý do đã tìm thấy một phòng thí nghiệm ma túy trên đó. Mel nói rằng anh sẽ đến báo chí nhưng người đàn ông mặc đồng phục đó đã chế giễu và thách thức anh, rồi nói rằng dù sao thì cũng sẽ không ai tin điều đó, nhưng Osbell và các thính giả của đài sẽ tin. Cuộc gọi thứ hai lên sóng Vài ngày sau đó, lại tiếp tục gọi điện cho Mel để cập nhật tình hình về chiếc hố. Mel đã kể lại những điều thú vị về nó và những người hàng xóm của anh ấy đã tiết lộ. Anh ấy nói rằng, một thời gian trước, trước khi phát sóng, có người đã nhìn thấy một chùm tia màu đen đặt phát ra từ hố. Nó đen hơn tất cả những gì họ đã nhìn thấy, như một ngọn đèn pha vươn thẳng lên bầu trời. Ngọn tia này dường như không có điểm kết thúc và nó hút tất cả ánh sáng xung quanh nó. Và thế là Art Bell đã nhanh chóng mời Mel tham gia cuộc gọi thứ hai trong chương trình. Ông hỏi lần này có diễn biến gì mới về vấn đề quân sự không? Mel cũng nói với Bell rằng anh ấy đã nhận được một tin nhắn từ đại lý bất động sản của mình, cho biết rằng ai đó đã quan tâm đến việc mua tài sản của Mel vẫn chưa có lời đề nghị nào, tuy nhiên người đại diện của anh ấy đã đảm bảo với anh ấy rằng nó sẽ rất hấp dẫn. Mel cũng đã kể về một người đàn ông lớn tuổi nói với anh ta rằng chiếc hố này từng có những cột đá xung quanh tương tự như Stoner Trench. Điều đó có nghĩa là hố không đáy này cũ hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Liệu có phải là nó đã có mặt ở đó từ thời xa xưa không? cũng như một người gọi đến và cho biết rằng vào năm 1989, giáo sư đại học của anh ta đã đề cập đến một chiếc hố lớn không đáy tương tự. Một người gọi khác lưu ý rằng nhà của Mel nằm cạnh trung tâm huấn luyện Yakima, một cơ sở của chính phủ do đó rất dễ có sự can thiệp quân sự nhanh chóng. Trước khi kết thúc cuộc gọi, khán giả còn khuyên Mel rằng hãy cẩn thận vì khu vực này là địa điểm nổi tiếng về những vụ bắt gặp hoặc nhìn thấy UFO và những sự việc kỳ lạ khác. Cũng có những cuộc gọi đến để đưa ra suy đoán của họ. Rất có thể chiếc hố bí ẩn này nằm trên đường Lai Lai và ở đó có một cái cổng dẫn sang một không gian khác hoặc là thời gian khác. Đó cũng chính là lý do tại sao sau bao nhiêu năm vứt mọi thứ xuống đó mà không bị đầy. Và rất có thể ở một nơi nào đó, ở một không gian nào đó đã có một núi rác chất đầy những thứ của họ ở đó. Có những người họ gọi đến để biết rằng chiếc hố không đáy này thực chất chính là đường thông xuống lòng trái đất hoặc một đường hầm dẫn tới căn cứ người bò sát. Quả thật có rất nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng bí mật thực sự của nó là gì thì không ai biết chắc được. Vừa nãy tôi có nhắc tới một khái niệm là ley line và chắc cũng ít người biết đến tên thuật ngữ này. Đường lây ở đây được coi là một vòng tròn vô cùng bí ẩn của trái đất. Đây là vòng tròn nối các kiến trúc cổ đại trên khắp thế giới. Các công trình kiến trúc cổ đại nằm theo một trật tự và tạo thành một đường tròn hoàn hảo. Nghe có vẻ khó tin nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Vòng tròn bí ẩn này đã đi qua các công trình nổi tiếng trên thế giới như đảo Phục Sinh, các kim tự tháp của Ai Cập, các hình vẽ trên cao nguyên Nazca, Peru, quân thể đền đài Angkor Wat, cao nguyên Tasli trên sa mạc Sahara, các địa danh chủ chốt dọc theo các con sông Tigris và Euphrates với Nin và các thành phố bị thất lạc Basra, Kindo, Persepolis của đế quốc Ba Tư cổ đại, thành phố cổ Mohenjo-daro, đền thờ thần Amon trên ốc đảo Siwa và thành phố Ồ của nền văn minh Sumer cổ đại vùng biển chết ở gần địa Trung Hải hay dãy núi Himalaya, sông Tiền Đường ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc và khu di tích được một số người nhìn nhận là lục địa Atlantis trong huyền thoại. Điều đáng kinh ngạc là đường tròn bí ẩn này đã liên kết các địa danh nói trên trong một khoảng sai số rất nhỏ không vượt quá 1 phần 10 của một độ vĩ độ, với tâm vòng tròn đặt ở miền đông nam bang Alaska của Mỹ. Quay trở lại với câu chuyện ban nãy, sau buổi nói chuyện thứ hai, thính giả toàn thế giới ngày càng quan tâm đến câu chuyện của Mel và hy vọng anh ấy sẽ quay lại. Nhưng điều họ không ngờ tới đây là lần cuối cùng họ được nghe tin tức từ Mel. Vào ngày Mel nhận được lời quay trở lại chương trình tiếp theo, nhưng đến phút chót vẫn không ai thấy Mel đâu, điện thoại cũng không bắt máy. Sự tái xuất sau 3 năm vắng bóng Trong hơn 3 năm, không ai nghe tin tức gì về Mel, cứ như anh ta đã bốc khói khỏi mặt đất vậy. Tuy nhiên, vào năm 2002, Art Bell đã cuối cùng đã lần ra anh ta và đưa anh ta trở lại với chương trình. Art đã bắt Mel kể lại toàn bộ câu chuyện của mình về chiếc hố và kiểm tra xem liệu anh ta có nhớ sự thật về nó không. Không những Mel không quên mà còn hơn cả thế nữa, anh tiết lộ một bí mật điên rồ và khủng khiếp trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Một người nào đó đã đề nghị cho anh ta 250.000 đô la trong một tháng cho hợp đồng thuê vĩnh viễn tài sản – Tất cả những gì anh ta phải làm là lấy tiền, không bao giờ nói về chiếc hố bí ẩn này và chuyển chỗ ở. Tất nhiên Mel đã lấy tiền và di cư đến Úc. Khi anh Mel hỏi tại sao anh ấy không trở lại chương trình nữa hoặc gọi điện từ Úc, Mel đã thuật lại một câu chuyện ớn lạnh như sau. Sau 2 năm chuyển sang sống ẩn cư ở Úc, Mel đã cảm thấy rất nhớ nhà và quyết định quay trở lại Mỹ. Mặc dù trước đó Mel bị cảnh báo là không được phép ở quê nhà, nhưng điều đó cũng không làm anh e sợ. Vào tháng 12 năm 1999, khi Mel dự kiến sẽ xuất hiện trở lại, anh cũng liên lạc trước với Ad để thông báo ngày trở lại, nhưng cuối cùng vẫn không xuất hiện. Vào ngày đó Mel phải bắt xe buýt trở lại Olympia để thăm cháu trai. Đây cũng chính là lúc điều kỳ lạ nhất xảy ra. Xe buýt của họ đã bị cơ quan quản lý giao thông chặn lại vì một cuộc ẩu đả trên xe. Anh được dẫn lên xe buýt thứ hai cùng với những hành khách khác và đó là tất cả những gì anh nhớ được. Khoảng 12 ngày sau, mèo thấy mình đang ở trong một con hẻm bẩn thỉu ở San Francisco. Ví và chìa khóa cá nhân của anh đều bị mất. Sau đó anh nhận thấy cánh tay của mình rất đau nên đã vươn tay ra thì thấy một cuộn băng keo trên cánh tay của mình. Lúc bắt đầu tỉnh táo hơn anh nhận được máu trong miệng Tăng hàm của mình đều đã bị mất trong khi bị ai đó đánh gục. Trong cơn tuyệt vọng, Mel đã tìm đến cháu trai của mình và trở lại đỉnh Olympia. Vài ngày sau khi đến đây, Mel đã phát hiện ra rằng mình đang bị kiện, đó là vợ cũ của anh, chủ sở hữu thực sự của người nhà và cô ấy đang kiện anh vì vi phạm các điều khoản trong hợp đồng thuê ban đầu. Các vi phạm bao gồm xây dựng hệ thống nhiên liệu ngầm, bể tự hoại và đường trải nhựa. Tất nhiên Mel đã không xây dựng bất cứ thứ gì trong số này, có lẽ chính phủ đã làm điều này. Họ đã bận rộn trong suốt 2 năm với ngôi nhà của Mel cho tới khi anh ấy mất nó hoàn toàn. Sau khi gọi điện cho Art để thông báo quay trở lại nhưng cuối cùng không xuất hiện, rất nhiều người đã nói rằng đây chỉ là điều lừa bịp. Thế nhưng có phải là Art Bell đã là chuyên gia lừa bịp hay không? Art cho biết rằng đoàn thủy thủ của chương trình đã đi tìm tung tích của chiếc giếng đó nhưng không tìm thấy. Tuy nhiên, họ thực sự đã tìm thấy rất nhiều bằng chứng của các hoạt động quân sự và máy bay không người lái đã tăng cường hoạt động một cách bí ẩn để theo dõi khu vực này. Maybe my mm-hmm. and uh, researched this. And I'll be doggone, they didn't find the hole, but they did find uh, near the area where you were talking about a lot of military boot oh, prints oh, yeah. and all kinds of uh, information that would indicate the military, in fact, had been there or was there. Oh, they would have probably seen a lot of yellow gear tread marks in the um, yep. Uh, ground. Yep, yep, yep, yep. Thực tế vào lúc đó thì Terra Server, một trong web bản đồ trước khi có Google Earth, đã cho thấy toàn bộ khu vực ngôi nhà này đều bị bôi đen và điều này đã được xác nhận từ một vài cuộc gọi trước đó. Họ cho rằng có lẽ mèo đã phát hiện ra phần đen trên bản đồ này và giả vờ rằng ngôi nhà của anh ta ở đó. Tuy nhiên, vấn đề là máy chủ Terra đã ra mắt 6 tháng sau khi mèo tham gia cuộc điện thoại đầu tiên. Làm sao mèo có thể biết được điều này sớm hơn được chứ? Quay trở lại lúc Mel bị đánh ngất, sau khi tỉnh dậy ở San Francisco, Mel nhận thấy chiếc khóa thắt lưng của mình cũng bị mất. Đó là một chiếc khóa tự chế làm từ một chiếc nĩa ống cong, đá và tiền xu được tìm thấy xung quanh chiếc hố. Mel đã làm 10 chiếc khóa này bằng 10 đồng xu Roosevelt, được tìm thấy trong phong bao lì xì màu đỏ bí ẩn của Trung Quốc. Anh thắc mắc tại sao họ lại lấy thắt lưng của anh ấy. Vì vậy anh ấy lần theo dấu vết của một trong những người đàn ông mà anh ấy đã bán chiếc thắt lưng độc đáo của mình. Trong khi kiểm tra, những đồng xu trong thắt lưng Mèo đã phát hiện ra rằng đồng xu được sản xuất vào năm 1943, mặc dù thực tế là không có đồng xu nào có chân dung của Roosevelt vào năm 1943. Hơn nữa, mỗi đồng xu của Mỹ đều có một chữ cái cho biết nơi sản xuất của nó. Đồng xu này mang chữ B, mặc dù thực tế là không có thành phố nào trong lịch sử đúc tiền của Hoa Kỳ bắt đầu bằng chữ B. Đó là điều bất thường nhất và họ đã gửi nó cho một chuyên gia về tiền xu để nhờ thẩm định. Tuy nhiên, vài ngày sau thì chuyên gia này đã tuyên bố rằng Bộ Tài chính đã tịch thu đồng xu từ anh ta. Richard C. Hoagland là một nhà vật lý và là nhà nghiên cứu về người ngoài hành tinh nổi tiếng cho rằng những đồng xu này có thể có nguồn gốc từ một vũ trụ song song. Nếu những đồng xu được tìm thấy gần nhà Mel's Hall này đến từ một vũ trụ song song khác, vậy điều đó có nghĩa là chiếc hố này là một đoạn cổng không gian đa chiều nào đó. Và nếu vậy thì còn những chiếc hố không đáy nào khác đang ở trên hành tinh này không? còng đáy thứ hai xuất hiện. They took you to it. They took me there. I was I was not I did not go all the way up to the hole, but there was conversations between uh, uh, the Native Americans and the Basque and blah blah blah, and they basically uh, uh, agreed that you know everything was as it should be. That I wasn't you know from CNN or the FBI <laughs> or CIA or right, whatever. Right, right. Uh, and so I went there and uh, uh, I got to see the hole. Now, All right, what's there? Với sự nổi tiếng mà Milhouse nhận được, một nhóm người Mỹ bản địa ở Nevada đã biết Mel qua chương trình và mời anh ấy qua email đến chỗ của họ để thảo luận về một chiếc hố kỳ lạ có từ những năm 1800. Tất cả đều quay trở lại một thị trấn cổ của những người định cư ở xứ Basque trong khu vực và người Basque là một dân tộc nhỏ và sống cô lập ở một khu vực nhỏ của châu Âu. Họ nuôi cừu ở Nevada và coi chiếc hố này như thánh địa. Đường kính chiếc hố này rộng 2,7 mét và giống hệt như Mel Melhouse. Chỉ khác là cái này có vòng kim loại bao quanh và vết khía ở trên đỉnh. Khi chạm kim loại nó sẽ ấm nhưng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Động vật cũng sợ chiếc hố này. Mèo và dân làng đã quyết định thử một số thí nghiệm. Giống như mèo hồ, chiếc hố này dường như không có đáy. Họ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một sinh vật sống rơi xuống vực sâu của nó. Sau đó họ đã quyết định thử nghiệm điều này bằng cách thả một con cừu xuống hố. Con cừu đã phát điên trước khi nó được hạ xuống. Nó đá và chống lại những bàn tay đang cố đưa nó xuống hố. Đi xuống được 300 mét thì con cừu tỉnh dậy và kêu lên một tiếng kinh hoàng. Tiếp tục được một lúc thì dân làng nhanh chóng kéo con cừu lên, nhưng mèo thấy rằng nó đã chết. Nguyên nhân của cái chết là gì thì không rõ. Những người Basque này là những người chăn cừu chuyên nghiệp, họ biết cách làm sao để mổ nó. Do vậy, họ nhanh chóng đặt con cừu này lên bàn và thực hiện một cuộc khám nghiệm nhanh. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà họ nhận thấy là con cừu này trông như bị nướng chín từ bên trong và toàn bộ khoang bụng của nó đã bị chiếm bởi một khối u khổng lồ màu đen. Khối u đã bắt đầu di chuyển và họ cắt mở nó ra. Thật kinh ngạc làm sao bên trong nó lại là một nhau thai hải cẩu con. Nó được gắn vào khối u bằng dây rốn và có đôi mắt giống như con người. Họ quan sát con vật này một thời gian và cảm thấy nó muốn quay trở lại hố. Vậy là mèo đã nhấc con vật này lên và đặt nó gần mép của chiếc hố. Theo nhiều mèo miêu tả thì con vật đó rất dính và chất lỏng trên nó có mùi của ozone. Những người đàn ông nghiên cứu con vật và dường như con vật cũng đang nghiên cứu họ trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ. Thần kỳ lạ trước khi đến Nevada, Mel được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản giai đoạn nặng, chỉ còn 6 tháng để sống. Nhưng sau trải nghiệm này, bệnh ung thư của Mel không biết bằng cách nào đó mà đã biến mất và anh nghĩ rằng có thể là con hải cẩu thần kỳ kia đã giúp mình. Những giả thuyết cho sự bí ẩn của hố không đáy trong những hôm qua đã có rất nhiều lời giải thích được đưa ra dành cho bí ẩn của mèo hồ. Lời giải thích đầu tiên cho rằng nó rất có thể là hang động núi lửa. Các hang động có nhiều loại và kích cỡ khác nhau. Dấu hiệu dễ phát hiện ra nhất chính là những khu vực có xuất hiện đá núi lửa ở xung quanh. Đá núi lửa được tạo ra bởi dung nham chảy gần bề mặt và bị phá hủy do xói mòn. Trong đó, dạng hang động núi lửa này dài nhất và phức tạp nhất là hang động dung nham vốn được hình thành trong quá trình kiến tạo của núi lửa. Hang động dung nham được tạo ra khi bề mặt dòng dung nham nguội đi và tạo thành một lớp vỏ cứng, trong khi dung nham bên trong vẫn còn nóng và lỏng. Dưới lớp vỏ này vẫn chảy do nhiều lý do khác nhau. Bang Washington vốn được biết đến là điểm nóng của núi lửa và Melhor rất có thể là một hang động dung nham đàn hồi được hình thành từ hàng ngàn năm trước. Nhưng đáng tiếc, giả thuyết này chưa thể giải mã được tất cả những sự kiện kỳ bí khác trong chiếc hố không đáy này. Giả thuyết thứ hai gắn với trái đất rỗng, không chỉ trong văn hóa cổ xưa ở các nơi trên thế giới tin rằng có một thế giới khác bên dưới lòng đất, mà còn có rất nhiều các nhà khoa học nổi tiếng cũng đồng ý với giả thuyết trái đất rỗng như thế này. Nhà thiên văn học Hoàng gia Anh Edmund Halley, nhà thiên tài toán học Leonhard Euler, thậm chí cả Newton, Ý tưởng này cũng cho rằng hành tinh của chúng ta bao gồm hàng loạt lớp vỏ dạng cầu gắn với nhau. Mỗi lớp vỏ này được ngăn cách bởi một bầu khí quyển có ánh sáng và đủ khả năng hỗ trợ cho sự sống. Vì vậy, nó liên quan gì đến mèo hồ? Có ý kiến cho rằng lý do mà dây câu và các vật dụng ném vào hố dường như không bao giờ chạm đáy là vì chiếc hố này dẫn đến phần rỗng bên trong của hành tinh. Một giả thuyết nữa cho rằng toàn bộ sự việc này là một dự án bí mật nào đó của chính phủ. Ý kiến này cũng tương đối có lý vì hố này nằm gần trung tâm huấn luyện Yakima. Thế nhưng lý do gì mà chính quyền là để người dân phát hiện và sử dụng hố này như là nơi đổ rác suốt bao nhiêu năm qua? manh mối cuối cùng, những sinh vật dị thường và lời cảnh báo. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2002, Mel Waters lại xuất hiện lần cuối trên Coast to Coast AM. Lần này anh đã tiết lộ Art Bell, câu chuyện gây sốc nhất trong tất cả những thông tin mà anh đã kể. Mel nói rằng những thổ dân da đỏ ở gần hố không đáy thứ hai đang giao tiếp với những loài sinh vật dị thường ở chiều không gian khác. Chúng sử dụng chiếc hố này để liên lạc. Theo những gì anh miêu tả thì sinh vật này tiết lộ rằng chúng có khả năng du hành xuyên thế giới và đặc biệt nó đã đưa ra một lời cảnh báo nghiêm trọng dành cho nhân loại chính là lời cảnh báo về việc lợi dụng chiếc hố để chế tạo vũ khí. Nếu có người thực sự khai thác sức mạnh của nó cho mục đích quân sự, thì đó cũng chính là lúc nhân loại tự hủy hoại chính mình. Ngoài những sinh vật này còn tiết lộ thêm rất nhiều những sinh vật khác trên các hành tinh khác nhau đều đang chờ đợi sự hủy diệt của nhân loại để chúng có thể đến và tái định cư ở hành tinh của chúng ta. Trong câu vừa rồi không chỉ tiết lộ cho chúng ta về sức mạnh của hố sâu không đáy, mà còn khẳng định một vấn đề rất lớn đã gây tranh cãi trong suốt một quãng thời gian, chính là ai đã tồn tại trên trái đất này trước chúng ta. Để tôi nhắc lại lời của chúng là có rất nhiều sinh vật ở hành tinh khác đang chờ con người tự hủy diệt để tái định cư trái đất. Tái định cư, vậy phải chăng trước lúc con người sinh sống ở đây, chính những sinh vật này mới là chủ nhân thực sự của nơi này? Sau buổi phát sóng kỳ lạ và gây sốc nhất này, người ta không còn nghe tin tiết gì về Mel Waters nữa. Anh ấy không bán bất kỳ cuốn sách gì nữa và đã biến mất mãi mãi về sau. Tất nhiên vị trí thực sự của Mel Horst đến giờ vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng chính xác thì Mel Horst là gì? Đó có phải là một dự án quân sự tuyệt mật hay là một loại cổng du hành thời gian nào đó, một cánh cổng dẫn đến một chiều không gian song song giống như một lỗ sâu đục của vật lý lượng tử. Có lẽ đây sẽ là câu hỏi mà chúng ta sẽ không bao giờ có lời giải đáp, mặc dù không phải khi tất cả ghi chép về Melwater và các hố không đáy bị xóa khỏi lịch sử, nhưng việc Mel không đưa ra bất cứ bằng chứng cụ thể nào bằng hình ảnh cũng góp phần tạo nên bí ẩn xung quanh hiện tượng này và đương nhiên nhiều người nghĩ rằng toàn bộ sự việc chỉ là một trò lừa bịp. Câu chuyện ngày hôm nay cũng làm tôi nhớ lại một tập phim hài hước của gia đình Simpson, một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Mỹ được coi là một bộ phim tiên tri. Quả thực là trong bộ phim đó cũng có nói đến một chiếc hố không đáy và giống như Mel, gia đình này đã tận dụng nó để đổ rác. Tuy nhiên, ngay sau khi họ đổ rác xuống, một mảnh giấy đã bay ra và nó ghi rằng làm ơn đừng xả rác xuống không gian của chúng tôi. Thật thú vị làm sao có đúng không? Các bạn nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video thú vị này đến những người thân và bạn bè của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.